cặp các bạn nhé đó à, tiếp theo có có 56 ngày em đã nổ ra ba nháy lô đặc biệt thì ra 17 rồi thì cái cái đề chạm 7 này ngày hôm nay thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua nhá. Bây giờ mình sẽ mở lại video ngày hôm qua cho các bạn xem. Đây mình sẽ tua đến cái đoạn mà hôm qua chốt số cho các bạn. Thì hôm nay cũng rất là vui khi mà à, ngày hôm nay chúng ta đã ăn đề chạm 7 các bạn nhé Đây, à, ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn đề chạm 7 này và có 17 các bạn nhé có 17 đây rồi đó 17 nó đã nổ rồi đó thì cũng khá là ok rồi hơi đáng tiếc một chút khi mà cái cầu của bạch thủ lô vip thì ngày hôm nay mình cũng đã chưa lối lại được cho các bạn nhưng không sao chúng ta ăn được 17 trong dàn đề rút gọn thì cũng khá là ok rồi thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo ok hy vọng ngày mai mình sẽ có thể là à, để cho các bạn ăn thông đề này và hy vọng là chúng ta sẽ nối lại được cái cầu bạch thủ lô vip các bạn nhé ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân đôi khi mà ở trên video thì chúng ta ăn đề còn ở ở Zalo của mình những anh chị em bạn bè mà đã tin tưởng là tham gia vào cái nhóm chốt số tứ nương ở trên Zalo cái nhóm chốt số kín của mình à, thì ngày hôm nay cũng đã về bờ rất là an toàn với độc thủ lô VIP 02 các bạn nhé đây ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn độc thủ lô là 02 này và ngày hôm nay thì độc thủ lô 02 nó đã nổ tưng bừng rồi đã đưa các thành viên là nhóm tứ nương của mình đã về bờ cực kỳ an toàn đó cho nên là ai mà đang bị à, loạn cầu bí số thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé. Mình xin nhắc lại là 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tử nương của mình đó à, ai mà muốn tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng này à, với cái khả năng ăn cao với những cây cầu kín thì các bạn có thể liên hệ với mình còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video hy vọng ngày mai thì chúng ta sẽ chiến thắng tương mừng rực rỡ hơn 20 tháng 5 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề là chạm 3 và chạm 6 này dần đấy rút gọn sẽ có 33 030 131 343 393 66060 464 686 696 đọc thủ đề 363 và bạch thủ VIP sẽ là 0330